Sagu. bằng hiên ngang vì bạn nhớ những ai tìm chân đây ấy trong xem thiên chúa của ngươi trên thắng này nếu được thì xin